បន្តមកចុច Subscribe និងចុចរូបកណ្ដឹងជាការស្រេច Xin kính chào quý vị và các bạn, cuộc sống ngày càng hiện đại, nhưng lễ ta của đồng bào dân tộc Khmer vẫn luôn được gìn giữ và phát huy, bởi người Khmer quan niệm rằng, ngoài cõi thực còn có cõi tâm linh, cõi vô hình. Và thời điểm diễn ra lễ Đôn Ta là dịp duy nhất trong năm, những người đã khuất có thể quay lại Trần gian, từ lời mời gọi của người thân trong gia đình. Vì vậy, tập tục cúng vẫn được duy trì, và là hoạt động không thể thiếu trong đời sống sinh hoạt hàng ngày của đồng bào Khmer Nam Bộ nhằm tưởng nhớ công đức tổ tiên, ông bà, cha mẹ và những người có công với đất nước. Nên hàng năm, cứ đến ngày này cho dù đang làm ăn xa, những người Khmer lại quay trở về nhà để cùng gia đình tổ chức lễ San Sandon ta. Mời quý vị và các bạn cùng xem quang cảnh bà con Phật tử diễu hành nghi lễ tại chùa Khmer ở quê hương chúng tôi. Contra Samuel. Boa noite, Batalha, Batalha, Contra Samuel, គឺប្រប្រប្រក្នុងក្បួននេះតលៃជាជាតែយើងក៏បានតាំងទួក៏បានដាក់ធ្វើវាសាច្រើននៅក្នុងទូទៅដែលមានច្រើនមានចំនួនច្រើនទៅបានសុខាទៅក៏គឺជារហូតដល់យកទៅទៅបាននៅទុកយាយតាទៅអើយទៅគៀទៅចាត់តាំងទុកប្រយ័ត្នប្រប្រាំងក៏បានដូចស្មោយាយតាមានផលអត់បានចិត្តស្មោតតទៅវិស័យដល់ជាបាននៅគោលត្រូវ मैं सोना पहला យើងនៅជួយគ្នាលើមកផ្ទះបណ្ដាបណ្ដាផ្ទះវិញតែតាមតែយើងនៅឯណាបាទជួយចង់ថាដល់ចង់ធ្វើបានជួយ Natal.